với lực đập rất mạnh như thế mà vẫn còn à, y nguyên hồn cốt à, được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Ái Đại Thành, phụ trách kinh doanh và marketing. Ông Dương Duy Lâm Viên, Tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, kiêm giám đốc điều hành tổ chức Kỷ lục Việt Nam và xin được ra mắt đại sứ nhãn hiệu Blockman của tập đoàn Tân Ái Đại Thành, FC nghệ sĩ Quyền Linh. chất lượng siêu cao luôn và linh à, cũng sẽ đang hứa với à, tập đoàn Thái Thành cũng sẽ cùng với à, tập đoàn chúng ta sẽ làm thế nào đó để có thể lan tỏa cái công việc này có thể những cái sản phẩm này tốt sẽ đến từng gia hộ gia đình